Ồ đổi nhạc hả? Ok, đổi nhạc, đổi nhạc. Bây đang yes. cái này. Rồi. Tết tết ba ba. Chơi nhá. Bà, là chơi súng gần thôi đúng không? Trời. Chỉ chơi súng gần à? Hay sao? Súng xa, súng gần gì cũng Hết tiền luôn rồi. Hết tiền nó nói súng lục không? Ủa có giới hạn bông không vậy? Không. Có. Đặt thoải mái luôn. Không giới hạn thoải mái luôn. Đặt thoải mái là thoải mái. À? Đúng rồi. Không hết đạn luôn nhưng ờ, mà không em, em, em qua bên team Guild tí nữa Gil thua này em không biết là gì đâu nhá Thôi <laughs> được, Yến thua, thua chắc luôn á. Bốn mobile bên này bắn ghê lắm. Bắn hơi bên này, bên này này, bên này này. Bắn ghê lắm đấy, bắn á. Thật đó. Chị Na gây mê, đây gây mê tim mình tối sao ấy. <laughs> không có bom kia mà cái cướp đi nè bên bên bên dưới con ngân ở nhà gỗ đối diện kêu á kêu thấy có cái gì đó có cái gì nó tròi ra ở nhà xe đúng không nghĩ không có keo đâu mía à rồi thấy rồi thấy rồi thấy rồi ê có ai nhà xe gì có không? người móc nha có người hai móc người hai em người à? ê ui ui ôi cái gì thế bồ cứu được cứu được cứu được cứu được cứu được nóc kìa nóc kìa <laughs> ui coi bắt ờ. tôi tôi xe à lục cái lục kia ông kêu không không ai à. bắn đấy có ai bắn không ui cô ngân bay ôi có game ngất luôn Solo cái đầu ấy nha Ê yes. Dạ. Hai nè Hay Cây Ấy Polo nó móc bên này rồi Không sao Polo nói hết Cái luôn cứ bình tĩnh Cuộc sống này Polo làm hết Còn em nóc hai Đó Làm hết à. à. Làm hết à Cố gắng làm hết là Nagib làm hết luôn, mê rồi. Làm hết, làm hết thật, làm hết thật. Làm thế này là dở luôn á. Này dở rồi dở rồi bạn ôi là dở rồi biết ngay là polo kiểu gì đi kéo đầu mà ừ. cái lục lên kéo, đâu chứ bà. trời ơi à, sao à, mà kéo đầu cái kéo đầu cái lục á à bom kèo này ai có rồi sao đó chưa kèo đấy giờ có khác nè mọi chuyện nó chuyển okay. đơn giản đúng không luôn? trời à, ơi vân vân vân gì đặt em kêu chặn học đội vậy nó chuối thế nhờ à vân vân vân oh my god thôi nãy giờ mình quên đặt bông keo luôn á mình tưởng tượng tại ván trước mà mình quên đặt bông keo ôi tim đẩy hết con này này Trời ơi, trông quá trời luôn này. Bên này này, bên này này mọi người ơi, bên ghiu này, bên ghiu này.

ai cứu luôn ờ, <laughs> anh ơi anh ơi em thấy là em thấy là vía em hơi nặng anh à nói rồi vía anh hơi đạn thật không sao đừng lo không sao không sao chỉ là một uh, vấn đề nhỏ thôi bạn ơi ừ, chưa chưa định hình được thôi à, mình đang nuôi cho bé mà ừ. mình đang nuôi cho bé mà đúng rồi đúng rồi <laughs> Ủa làm thế nào để bắn hai cây cùng một lúc vậy? Tôi bắn có một cây này mọi người. Ủa nhiều cây như vậy luôn. Cái gì lên? Chơi game tôi đâu có giờ rồi. OP 25 ha, OP 25 có rồi mà. Tính ra là hai bao OP rồi đấy. Hả? Hai bao OP vẫn chưa biết xài hai cái to, Thiệt luôn à? Toàn rồi. Toàn rồi. Ủa làm nào để để để nó ra hai một lúc hai cái vậy? Có Phải cái nút người. Không, có cái nút bấm vào lên ơi. Ý. Nút của em vàng sẵn rồi á, à? nút đấy vàng sẵn rồi á. À? ngay cái đầu luôn nào Cứu được không? Cứu được, anh cứu được rồi Ok ok ok ok ừ. <laughs> nằm lên nằm xuống nè Trời ơi, <laughs> bên kia, bên kia, bên phải, bên phải kêu kìa ờ, Trong nhà gỗ với cả kia luôn Ôi nhìn mọi người chơi đập bông keo đỉnh vãi Trong khi mình không Phải đặt sư bạn Ôi ôi ôi ôi này trời ơi Thôi em ơi rồi. Sao này cô ngân đằng sau này cứu được cứu được cứu được Cứu được Cô ngân cô ngân cô ngân Cái gì vậy? Đây anh ơi còn một Đây đây bù bolo ngay im Ngay im ngay im Bolo Ra cho bolo làm cho bolo làm hết Được Bolo làm hết đi Đặt hy vọng Cứu nha Rồi cứu rồi kìa hợp lý luôn Ép bên trái bolo Đúng rồi ép rồi Ơi Bolo tôi đây tôi đây bù Bolo ơi Bolo Ai ba thằng gì? Ây da, trời ơi cô cưng ơi. Hay rồi. Cô ngân dậy, cô dẫn dậy rồi. Cô dậy rồi hả? Cô ngân dậy rồi, cô ngân dậy rồi. Hai hai đó cậu. Ok. okay. Không, tôi sẽ không lặp lại sai lầm. Em bên phải. Đâu với S đâu. hay vậy Đâu? Bò, bò. cái gì Kẹt <laughs> S này. Nhốt luôn, nhốt S luôn, nhốt S luôn, nhốt S luôn. Được. hai Ui, con ơi. Ơi, ơi con. Hay vui, hay vui. Hay. Ủa sao kẹt? Hay hay hay. Mẫu à gì kỳ vậy tôi còn máu à <laughs> còn gì còn gì lắm. nữa đâu gì luôn vậy sầu <laughs> tèo tèo tèo tem này được lắm người cậu béo hai trận đồng từng bữa hả béo rồi đó béo rồi đó béo rồi đó để coi coi liệu pc có ăn được mobile hay không nha ok ủa gì ghê vậy ờ cũng đúng á bên mình là hai ngón bên kia mười ngón chấp bên kia tám ngón luôn nhưng mà chỉ có hai ờ. người chuyên pc thôi Ờ, ờ, đúng đúng chỉ có hai người chuyên thôi chỉ có hai người chuyên còn lại là newbie hai người ờ, nghiệp dư không linh là nomobi chứ không phải newbie nữa <laughs> tôi cũng là newbie trên mobile <laughs> ok ok ok yeah Wow! Hai người kia đẩy sâu thế. Anh ơi, anh ơi. Trong này này. Gà bạc yếu rồi này, gà bạc trong này này. Ô cái gì vậy? Ai đây? Này. <laughs> Tôi kêu rồi con ngân ơi. Bố lôi, tôi đây, tôi đây bố lôi. Tôi trời. Ờ. Rồi ok. Ơi. Chơi luôn, chơi luôn. Anh ơi. Anh ơi. Chạy đâu gì? Anh ơi. Sao nó lại bị Hay rồi, hay rồi. Rồi anh em ơi. Ờ. Mới bị đứng máy xong. Rồi <laughs> ơi. móc cũ này, móc cũ này. game hay mà đúng không mọi người game hay mà đúng không <laughs> đúng rồi ừ, <laughs> game thôi mà game thôi mà trời ơi cái lắm, cái... lắm không game thôi mà cùng lắm ra cầm cái gì vò là cái gì xé đập cái gì được vâng <laughs> đừng mắc sai lầm nha cái team bên kia ô cái gì rồi. cái gì cầm cái cây gì nửa cái máu vậy hai đúp à hai à, đúp luôn à à đúp luôn cháy à bạc đã định vào đây đấy vào đi cậu nhảy vào đi nhảy vô nhảy vô đi nhảy vô lên ơi nhảy vô đúng ra <laughs> này <laughs> cửa sổ nhìn ui ui ai bốc trái kìa bốc trái bốc trái bốc trái giết được polo rồi hay hay rồi na người nguy hiểm nhất vẫn là gil chúng cuối ok còn gil ạ yêu yêu yêu yêu yêu vớ vớ vớ đầu lại là <laughs> vớ vớ vớ mũ rồi vớ mũ đầu không khác nhau à, sao luôn sao luôn cô ngân ấy hay quá số cần mới hả đó anh linh ăn này cái cái shotgun gì vậy ủa à đúng lao vào ngay đúng cái họng súng của linh à đúng với shotgun kìa rồi đợi xíu Gil sống được không? Xíu sống được không? Không không không. Rồi rồi rồi ok. Ờ không sao không sao đâu bố ơi. cái gì đó còn đúng không phải mấy giây nữa kìa còn đúng không phải mấy giây nữa thôi kìa trời ơi tí thì mình chạy được rồi Ủa đâu rồi cả cô Ngân nữa hả Cô Ngân chị luôn, nữa chị nữa. nữa chị nữa Ui ui Anh Thuê đừng tìm thêm em Hành Tính thế. ra pha nó Sao nghe kêu cái gì vậy là nghi rồi mấy <laughs> cái nhảy lại tìm luôn hả không, thấy, thấy tự nhiên cái hủy hủy là Chẳng cửa chính đi, cô nhâm Chẳng cửa chính đi Rồi, ơi, lên mà kẹt đây, út, thôi, thôi, thôi, thôi, luôn rồi Cái mình luôn hấp dẫn không ừ, khó á. hấp dẫn ông tại vì vương cây đút thôi solo ai chơi cái ai đút <laughs> có dao đâu nên là bắn đại luôn uhm. không bởi vì ai đút như thế không không dám ra bắn đấy thôi đi đánh cái bắn cái gì đó không và đấy là gạt bạc rồi mà cậu còn nói đút không dám ra đó Ơ, xiển ông em cây bao keo ấy Còn em ở đây ừ. này cái mua cái kia này có linh qua đây nam mua cho qua đây mua cho nè thank you thôi cảm ơn mọi người bên đã test tốt chỉ có ba quả nè chị lấy này, từ từ mọi người lấy lại đây ui đục ghê thế. Hay quá. Rồi. Đục kêu rồi. Hay quá. Nguyên cả team bên này luôn. Ui, nguyên một team vào đây luôn rồi. Ôi, trời ơi. cô lô bóc đây nha. cô lô gạt anh rồi nè. Ơ được cứu kìa. Ôi trời ơi, cái đầu đậu. Bên ngoài, bên ngoài một người chạy bên ngoài nhá. Mọi người ơi. Kẹt trong cái kéo hả? Đằng sau đằng sau cung ân đằng sau bolo. Trái. Ơ, sao đục hay quá ôi rồi ôi phê đó chị tưởng không kia gì không cái chị bịt lại chị cứ lòi lên thiên cảm hứng là quay lại rồi cảm hứng chị thấy cái chân thấy cái chân của nè mọi người sẽ chết với tôi mọi người dám bắn tôi hả à đúp với chúng tôi à bắn chứ sao không anh ơi Tôi bật mấy người rồi đó Cảm hứng đây rồi, cảm hứng đây rồi Cảm hứng đây rồi, thôi 74 mọi người ơi 74 cái gì <laughs> Mọi người bắn chậm chậm thôi nha mọi người Ok anh, nãy em đẩy ờ. sâu quá Ô sao không nhảy được Ôi mẹ ơi tí chết cái cửa sổ nó bị lác nè à? sao em bị mất cái chỗ nhảy vô rồi không nhảy vô cửa sổ được ờ kia bị cha luôn ờ xem xem xem nè không không nhảy không nhảy được không nhảy được không nhảy được à, bố rồi kìa uhm, uhm. Nằm số không vẫn đầu đó, vẫn đầu đó Pa pa pa pa pa Mọi người sao bên bên đó chai hát vậy? Còn gì nữa giống Bên này có chai hát đâu Gì vậy anh? Thì bên đó chai hát bên này cũng thế mà Người ta gọi là chơi game là funny Giải trí Ok là Là vui vẻ Rồi xong Cái gì vậy? Rồi xong Hợp lý à, con polo này méo nhà vừa nhảy xuống nghe mõm con polo luôn yếu yếu quá không sao chúng ta vẫn còn luôn game polo yếu rồi hay nè ơi lên nữa không cái gì con anh bây giờ người vậy Ôi đám người vậy Ôi trời đất cuối con không được Mình thắng rồi, mình thắng rồi mọi người, mình thắng rồi đúng không? Mình thắng. Đúng ok. Đúng rồi. Đúng rồi. Dạ, 4 rồi, 4 rồi nha mọi người, 4 3 rồi nha mọi người. <laughs> Ờ, ờ, ờ, ờ, căng thẳng quá đi lên mình nuôi nãy giờ đủ rồi đó mọi người mình nuôi nãy giờ đủ rồi bây giờ mới đó mình lấy okay. danh dự nè đó tính ra bắn mấy mấy người ấy toàn mỡ không sướng quá bắn thôi cả mỡ nuôi mà nuôi mà rồi thôi thôi cả mỡ ok quá linh ơi lòi phòi như mà tính ra bắn từ chiến có vẻ là Vô em cái MB40 hơi yếu nhỉ? Mọi người để ý thế không? như vậy. MB40 không ngon đấy. Yếu hơn Vector nhiều. Không, thằng MB5 hoặc là Vector ấy nó sẽ ngon hơn MB40 luôn. Ai đầu con anh kìa. Thấy không kêu? Ôi ai cầm hai cái to đấy. Sao tới đầu chị được? Ấy chứ. Ôi chết rồi. Ôi trời ơi, cậu bị lừa rồi. Ôi. Có một có một người đằng ngay sau ấy, sau bạc ấy. Sự thật không phải là sự thật. rồi, sự thật không phải là sự thật. Có hai người. Đằng sau lại ừ. có một đằng sau khác ừ. rồi Cho nó bơm máu kìa Còn 47 máu Cho nó mình đọc sang cái tên Polo ở ngay cái trụ vàng kìa Ủa lại lục bạc Ủa Ghê hả Polo Ôi gì vậy Polo là cầm lục bớt sao không cái linh nó này nằm ở đây ta Sao vậy anh Đùa với tim tôi hả Tưởng giết được Hiu là nó nằm ở đây ta Kỳ ta Cuối đâu mà chúng cuối là Này ơi Ai luôn Lô. À, có ăn kìa. Anh. Cái Linh kìa. Linh Bé Linh ok. Hay, hay rồi, hay rồi. Hay rồi. Hay rồi, hay rồi, hay rồi. Cuộc đời nó dễ thương rồi anh em ơi. nên nào ơi. Caio. Dừng keo nó ơi. Phải phải phải Bolo, bên phải có Trời ơi. Ở sau luôn đó. À, Ủa lộn kìa. Em bấm lên tin nhắn rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Em bấm lên tin nhắn. Ê đúng rồi bo luôn. luôn. Còn hai vợ chồng á. Không sao. Để cho Polo thấy sức mạnh của tình yêu em. Sức mạnh Ui, tình yêu. sức mạnh à. Sức mạnh của tình yêu cặp đôi hoàn hảo. Đây luôn. Ui, đâm đỏ không ạ? To, to, to. Cặp đôi tình yêu khó thế ui polo cố lên tỏ đấy tỏ một người rất đậm đảm nhiệm phá bom kèo một người sấy kinh vãi ừ oh. là vợ chồng của kha sợ chết cặp đôi của tình yêu cặp đôi tình yêu cô ngân bắn rất chắc cú rất chắc cú đến từ vị trí của cô ngân rất chắc cú hay quá rồi xong khó rồi rồi polo vâng, vâng. vâng, khó rồi polo khó rồi cái gì vậy rồi, mạnh hơn, gần mạnh lắm. Polo múa thôi, hồi nãy là Polo chỉ được múa à, thôi chứ không được à. diễn. Cái quả bom kia của anh mà xít một phát rồi bóp vào rồi. Đi chung với Na này. Quả. Không, cô, cô à, mua mua giùm uh, cái uh, cái đồ uh, tăng giáp với. Đây nè. Nuôi thôi, nuôi thôi. Ừ, nuôi thôi. Gì, gì béo bên đây béo có nổi đâu mà nuôi. <laughs> béo rồi trận này béo nè bây giờ là bảy năm phải nha phải hai nha ok ok ok ok ok và bố mới bảo là ok à, ôi sao lại có kiến hả? đã bảo là là chơi tầm gần mà từ từ cô lôi cứu lại đi không chơi có kiến đâu gì chơi lúc mà em chơi lúc mà em chơi lúc cả trận rồi mà cái gì chơi à? bình thường mà chơi bình thường mà chơi bình thường hết chị Ồ, thôi lừa được polo cứu được người rồi <laughs> nhét được polo rồi mực nhét được polo polo khóc rồi kìa mèo ba người luôn mọi người đang sát phạt nhau à đúng rồi sát đúng phạt vậy. nhau anh à polo cứu còn, còn, còn trận đồng cảnh bắn sát phạt với nào như là uh, cool ờ, mất rồi anh ạ tám mất người tám mất tám người rồi no anh tú gài đấy anh tú vô đi vẩy đúp nữa không cho vẩy đấy lần ăn từ từ từ từ không ba ba ba kêu kêu sao mặt lên luôn lên luôn bắn ui rồi ai đứng trên à. kia ui trời ơi có đâu ôi nào à. đi qua nào à. ghê thế bắn ghê quá xa ngay đằng sau luôn à bà trốn ở đâu vậy cái mắt phát cỏ <laughs> bà trốn đâu ra vậy không á má bà góc nào không nhìn thấy luôn đó thì chết luôn tiếp tiếp papa rồi đây đây là map bọn mình thắng lúc nãy liệu giờ bọn mình có thắng nữa không được được được được được được được được được <laughs> chơi được game cuối à giống hồi nãy mọi người ơi Đéo. chiến thắng rồi nãy à anh cố lên cố đúng rồi lên. Ủa? Bị ừ? ke rồi. View ke góc của em này. Chiến thuật rồi này. À. View nhảy xuống rồi nha. Nhảy xuống luôn kìa. Kêu sai chiến thuật nha. Không có sai đâu. Ôi. <laughs> Ok, à, à thấy mình đây luôn. Ê. Ê. À. Ê. Ê. Người ở trên mấy cây chứ. Yeah. Hai người hai bên luôn. Đổi chiến thuật lên. Lui về. Đi ra, đi đi ra. Ăn đấy. Đi đi. Đi. Ôn trước mặt này. Ừ. Bọn tôi lấy thượng phong rồi cậu. Thượng phong cái đầu cậu á, thượng phong. Đừng bạn tin hả? <laughs> Ôi ôi ôi ôi ôi. Tôi sẽ gần chết. Ủa ai vâng. cứu ai? Ai được cứu vậy? Cứu! Up lên đi ra nha. Nằm ờ. nè, sao cứu nằm nè. Mà bấm chữ xe mà không được luôn. Đặt bom keo rồi. Ê, trước mặt Long cứu, trước mặt. Kiểu yếu luôn. Ô kìa. À? Ủa. Ôi bảo này đi Không, không phải hay rồi. Bố được hai người rồi. Đặt Em còn <laughs> bolo. Đặt hở mông. Cứu được, cứu được. Ôi, Quân bị nhốt ở trong rồi ôi ôi Ôi rồi Rồi không sao Rồi yếu rồi Lô có góc của kia Kìa kia có ngân kìa Ú lò yếu rồi Con ngân con ngân Ê Áo trắng ấy Ôi gì Hay <laughs> quá Na ơi Na cất Na ơi bên này hai người yếu rồi bên này ơi cố lên Na ơi Con ba Na ơi Con ba luôn Một con ba trai Con ba cân ba yếu rồi na yếu rồi nè coi na này na thể hiện nè dạ, kêu kêu kêu à, kêu na thể hiện na dạ, thể hiện dạ, rồi lo cho na đi sức mạnh của na gây mê nhà ta lo cho na đi lai liền lai lai lai tuyệt quá <laughs> ờ. không cái lúc ấy ờ, cái caro còn hai mươi máu tí nữa thì